Innovazi sản xuất 2007 nhưng đã được nâng form 2008 và nâng full G nha quý vị nhá. Đấy, nếu không nói là xe gì thì quý vị và các bạn chắc chắn sẽ nhầm. Đây là một chiếc xe Toyota G. Bởi chủ nhân người ta đầu tư rất là kỹ luôn. Tí nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng phần một để quý vị và các bạn à, theo dõi. Nhưng mà trước hết thì à, tôi Xin phép được quay cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi nhá. Là một chiếc xe có lướt qua dịch vụ rồi nhưng một ừ, lái xe lái từ đầu. Đấy, cho nên là chiếc xe này còn đẹp như G luôn quý vị ạ. Đấy, còn đẹp hơn cả xe G luôn. Đấy và chủ xe người ta rất là yêu xe cho nên người ta cũng đã nâng độ chiếc xe này như một chiếc xe G luôn và cũng khá là tốn kém đấy quý vị ạ đấy một lái xe à, sử dụng à, chiếc xe này cho nên là cái thân vỏ của nó chúng ta thấy còn cực là đẹp luôn nhá đấy sơn vỏ à, thì rất là đẹp đấy, chúng ta thấy là à, hai bên sườn xe cabo phía trước chúng ta thấy không còn rất là đẹp rất là mỏng luôn nha quý vị nhá đấy chúng ta thấy các cái đường viền chạy à, dọc theo xe kia còn sắc nét luôn đấy và nó có một cái màu à, ghi vàng Đấy, có thể nói là màu thông dụng nhất của xe Innova và cũng là màu đẹp nhất của Toyota Innova nhá quý vị nhá. Đấy, và bây giờ thì tôi đi một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi. Đấy. Là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Là một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi nhá quý vị nhá. Chúng ta đi cả nhà luôn. Và đây là một trong những cái dòng xe có thể nói là thần thánh. Đấy, được rất nhiều người yêu thích và cái về cái tính bền bỉ về độ lành xe cũng như là cái nhiên liệu của chiếc xe này tiêu hao rất là ít luôn đấy rất là đẹp nha quý vị nhá đấy toàn thân của nó còn rất là mọng luôn có thể nói là như một chiếc xe Innova G và giá thành của nó thì lại siêu rẻ quý vị ạ đấy chỉ với 258 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi đấy giá trên thì cũng đã bao gồm rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa đấy tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn nha quý vị nhá đấy người ta bán chiếc xe này thì người ta cũng rất là tiếc bởi vì người ta đã nâng độ rất là nhiều rồi đấy tốn kém khá nhiều tiền vào chiếc xe này đấy và chúng ta thấy máy móc của nó thì rất là êm luôn chạy rất là bốc đấy gầm bệ thì chắc chắn chạy như xe Innova G 2010 luôn đấy về cái độ thoát xe của nó nha quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đấy rất là đẹp luôn quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác Đấy, chúng ta mua về và sử dụng luôn Đấy, và bây giờ tôi đi vào phần chi tiết của chiếc xe này trước hết là cái mặt cabo phía trước đây chúng ta thấy không sơn của nó khá là bóng bẩy và cái mặt ga lăng phía trước này đã được nâng lên à, form mới rồi quý vị nhá Đấy, hai cụm đèn pha phía trước còn khá là đẹp kèm theo đó đây chúng ta thấy rằng là cái à, nẹp inox phía trước này và biểu tượng Tota nó là một cái điểm nhấn cho chiếc xe này đấy rất là đẹp đấy hai cục đèn pha thì cũng còn khá là trong nhá không bị hoen ố hay bị bạc màu ở đây ba đờ sốc phía trước còn khớp khít không bị uh, gãy vỡ gì cả đấy quý vị và các bạn đấy và xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương thì quý vị nhá đấy rất là à, được đầu tư đấy và bây giờ thì tôi đi vào à, chi tiết đấy chúng ta thấy là cái sắt xi đây đấy cái sắt xi ờ, phía dưới đây và cái, cái cái nhựa phủ của nhà sản xuất ở cái gầm phía trước đây còn rất là sáng luôn chứ đây chúng ta thấy là như vậy sắc xi xanh lét luôn nha quý vị nhá đấy và lốp của nó thì cũng còn tương đối là đẹp còn đến 80 phần trăm đấy và la răng là la răng đúc theo xe nhá quý vị nhá la răng đúc của quả Toyota rồi Innova rồi đấy đấy tiếp theo nữa là cái khoang lốp à, đằng sau đây chúng ta thấy nhìn cái sắc xi của nó chưa ấy còn xanh lét và còn thẳng tắp vuông đét luôn các cái lỗ bấm tròn xoe kia đấy và đây là cái nhựa phủ của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên luôn nha quý vị nhá rất là đẹp luôn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy và cái lốp phía sau này cũng còn khá là dày cái lốp này thì vẫn phải đi được hai năm nữa đấy đấy và tiếp theo nữa thì tôi tiếp tục giới thiệu cho quý khách à, cái khoang lốp đây đây chúng ta thấy là cái nhựa phủ của nhà sản xuất kia cái khoang lốp này rất là sáng không bị mọt mục gì nhá quý vị nhá đấy rất là xanh rất là sáng luôn đây cái lốp phía trước bên phụ đây cũng phải đi được hai năm nữa mới phải thay lốp nha quý vị nhá đấy tiếp theo nữa là cái đây đấy cái khoang lốp và uh, phía sau bên phụ đây chúng ta thấy còn rất là sáng không bị và cái sắt xi của nó kia vẫn xanh lét luôn quý vị nhá với những cái dòng xe 7 chỗ chúng ta phải chú ý đến cái sắt xi của nó đấy từ sắt xi từ đầu cho đến hết phần đuôi nhá quý vị nhá phải để theo dõi và bây giờ tôi đi vào nội thất bên trong để giới thiệu chiếc xe này đấy, chúng ta thấy là đẹp chưa ấy kể cả là cái hàng ghế uh, thứ nhất hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba chủ nhân người ta may kiểu cách cũng rất là đẹp rất là bắt mắt luôn rất là sáng đấy chúng ta thấy là đã được nâng lên hai túi khí rồi nha quý vị nhá đấy nâng thành form mới rồi hai túi khí rồi rất là đắt tiền luôn kèm theo đó là màn hình này à, chìa khóa điện theo xe này đấy và nội thất là nội thất vân gỗ nha quý vị nhá. Đây chúng ta nhìn cái mặt tablo của nó này, hàng ghế phía trước này, hai hàng ghế rất là đẹp luôn, đầu tư rất là cầu kỳ luôn nha quý vị nhá. Vâng, và tôi đang giới thiệu đến cái trần của chiếc xe này nha quý vị nhá. Đây là trần của xe Toyota Innova G xịn nhá, điều hòa ba vùng còn rất là đẹp, rất là sáng luôn quý vị nhá. Đấy. Và đã được uh, nâng độ hai túi khí phía trước nhá chúng ta thấy túi khí bên lái và túi khí bên phụ luôn vô lăng là vô lăng bốn chấu có cả túi khí luôn nha quý vị nhá đấy rất là đẹp đấy và tiếp theo nữa là cái hàng ghế thứ hai này đấy cũng còn rất là căng đấy chủ nhân người ta may cũng rất là kiểu ờ, cách đấy cho nên cũng còn khá là đẹp luôn có thể nói là chủ nhân của chiếc xe này người ta đầu tư rất là kỹ luôn quý vị ạ và tiếp theo nữa là cái tắp đi cửa phía sau bên lái nhá đây chúng ta thấy đây đấy vân gỗ của nhà sản xuất nhìn rất là ấm cúng luôn rất là nổi bật rất là đẹp đấy có thể nói chưa thấy một chiếc xe Toyota nào người ta nâng độ như thế này và người ta đầu tư lớn như thế này đẹp như thế này mà giá chỉ có hơn 200 triệu thì quý vị nhá đây keo chỉ có cánh sau bên phụ đây quý vị nhá đấy chúng ta thấy còn căng luôn đấy kể cả phần phía dưới này nhá quý vị nhá đấy không dấu hiệu gì có mọt mục của đây nhá quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy Đấy, tiếp theo nữa là cái ờ, cánh ờ, trước bên lái đây Đấy, chúng ta thấy là các cái phím bấm đây Như xịn luôn đây Chốt cửa đây Đấy, chốt cửa đầy đủ hết Chốt cửa điện Đấy, rồi là gương điện, kính điện Đấy, chúng ta thấy là rất là đầy đủ Như xe G xịn đây Cái phần nhựa ờ, màu kem bên dưới đây Keo chỉ đây Đấy, rất là đẹp luôn Đấy và điều đặc biệt nữa là máy của nó rất là ngon nha quý vị nhá Máy rất là ngon, gầm rất là chắc chắn luôn Đây, các con ốc này cũng chưa một lần mở luôn Đấy, tem của nhà sản xuất đây Sản xuất năm 2007 đây Đấy, điều đặc biệt nữa Đây là cái vô lăng bốn chấu nhá Và người ta còn nâng độ à, Và người ta còn nâng độ đến cả à, Các cái đèn báo phía trong này đây Đấy Đèn túi khí này, đèn phanh ABS này Đấy, như thật nếu mà chúng ta không tính ý có thể chúng ta mua với, với giá của xe G mất đây tôi nổ ra xong là từ các cái đèn báo này nó sẽ bị à, đấy chúng ta thấy không đấy và à, được độ trang bị thêm màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị ạ đấy cái mặt tabi phía trước của nó còn đẹp không rất là đẹp luôn nhựa của nó đây rất là sáng luôn quý vị ơi ghế đây ui ôi này các cái đây đây đặc biệt đây rãnh số đây đấy còn rất là rõ ràng luôn quý vị rất là sâu rất là rõ ràng nha quý vị nhá đấy và đấy, chúng ta thấy là như vậy đây mặt là vô lăng phím còi đây có cả túi khí luôn nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị ơi đấy nếu quý vị mà quan tâm đến sản phẩm này thì nhanh tay gọi điện cho tôi đây à, đây đồng hồ tua máy của nó thì lúc nào cũng ở khoảng 900 à, đây rất là hợp lý thôi nhá đấy và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 Bây giờ tôi đi vào cái khoang máy nhá Máy của nó rất là ngon luôn quý vị ạ Rất là êm, rất là ngon Đấy Cái khoang máy phía trước Xe vẫn đang nổ máy nhá quý vị nhá Đây Rất là êm luôn Đấy tôi nổ máy Cho quý vị và các bạn theo dõi đây Đấy máy của nó đây Rất là sáng máy VVTi đây VVTi đây Đấy rất là sáng luôn nhá không có một vết dầu mỡ nào ở trên chiếc xe này nha quý vị nhá đây đấy mọi thấy là như vậy rất là sáng và keo chỉ của nó đây đấy các cái lỗ bấm vẫn còn xe đây keo chỉ zin nha quý vị nhá đây biểu tượng Toyota giật nổi đây đấy keo chỉ của nó đây đấy còn rất là sáng luôn quý vị ạ đấy không đâm độ không ngập nước hai bên má đây chúng ta thấy rằng phía trước đây các cái lỗ bấm vẫn tròn xe đây đấy đây các lỗ bấm vẫn còn xe đây quý vị nhá đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn đúng không ạ đấy đây rất là đẹp đây cái má bên phụ đây keo chỉ đấy còn rất là đẹp luôn nhá quý vị nhá đây là là cái keo à, băng dính nhá chứ không phải là gì đâu nhá đấy rất là đẹp có thể nói là giá thành thì rất hợp lý chúng ta mua về chạy dịch vụ ok luôn mà chúng ta không bị mất cái tiền uh, à, ha mòn xe đấy chúng ta mua xe mới này chúng ta mua những loại đắt tiền về nguyên cái tiền lỗ xe đã là là, là, là chúng ta làm không nổi rồi thành chúng ta đi làm thuê đấy rất là đẹp đây vâng, đấy tem của nhà sản xuất đây đấy và mức tiêu hao nhiên liệu của nó nó thì từ 8 đấy từ 7 cho đến 10 lít xăng trên 100 km nó là dòng xe thần thánh luôn nha quý vị nhá đấy và một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi đấy rất được yêu chuộng hiện nay về cái độ rộng rãi đấy về cái tính năng à, hoạt động của nó đây cái cửa à, cabo phía sau đây đấy, chúng ta thấy là đây hai bên sườn của nó không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng nhá đấy đây bên này nữa đấy keo đấy keo chỉ của nó kia đấy còn khá là đẹp luôn đấy khá là đẹp cho một chiếc xe đa dụng 7 chỗ ngồi nha quý vị nhá đấy đây trần của nó đây đấy rất là đẹp luôn trần là người ta nâng trần g nha quý vị nhá trần này đắt tiền lắm đấy đây chúng ta thấy là cái à, gạt mưa phía sau đây người ta còn nâng cả cảm biến phía sau như xe g luôn nhá cảm biến lùi phía sau như xe g nhá đấy đây và máy của nó đây nước vẫn còn rổ tôm tộp ở bô xuống đây đấy máy rất là ngon thì cái hơi nước đó ở đây nhá đấy chúng ta thấy là như vậy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 và quý vị hãy nhanh tay gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này nhá đấy giá thành của nó thì rất là rẻ luôn đấy chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi nhưng mà chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Toyota Innova đấy, màu của nó thì rất là đẹp tôi đi một vòng quanh xe sau đó lướt qua cái nội thất một lần nữa sau đó là ấy rất là đẹp luôn nha quý vị nhá đấy đây đấy, cái cửa của nó thì đã được bọc inox rất là đẹp đây cái cụm là đèn à, xi nhan gương đây được bọc inox rất là đẹp luôn Về mưa về biếc đầy đủ hết Đây nội thất bên trong đây Rất là mới luôn Ui, sao đẹp thế nhỉ Giá lại rẻ thế Đấy, có như nào chúng tôi miêu tả đúng thực tế nha quý vị nhá Đấy, quý vị và các bạn quan tâm Thì hãy cho một lượt like, một lượt chia sẻ Hoặc đăng ký vào cái kênh bán hàng của chúng tôi bằng cách ấn vào nút chuông Để liên tục cập nhật các cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi uh, uh, giới thiệu cho quý khách hàng ngày nhá quý vị nhá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 dar, Berkilmedi frekler